아 마른 하늘에 비가 오네요 호랑이 장가 가나보다 특히 오늘은 제가 특별한 사람들과 함께 식사를 하는 모습을 여러분들께 보여드리려고 합니다 자 일단 걸어가면서 얘기를 해보도록 하겠습니다 오늘도 택시를 안 타고 가까운 곳을 갑니다 굉장히 오래 만났던 친구들이고 이 친구들 때문에 어 제가 처음에 성장을 하게 된 이유도 조금 있긴 합니다 도착했습니다 올라갈게요 와이 와이 야 너네 복장이 왜 그래 긴장했어? <laughs> 자 이렇게 해서 오게 됐고요 조금 있다가 정식적으로 소개를 하도록 하겠습니다 M1 한지 딸깍 딸깍 아 이지 앉아 저, 아, 저리 오케이 어, 그러면 못 고르니까 어, 걔네 걔네 음 오케이. 이거? 네. 음, 음. 이거 먹어 오케이? 음. 아프다고? 아프다고? 아, 아, 아파요 어, 아파요 아, 나오 나오 어. 오늘 저와 함께 식사할 친구들은요 제가 호치민에 처음 왔을 때 알게 된 친구들입니다 뭐라고 해야 되지 커피숍에서 이렇게 커피 먹다가 제가 유튜브를 한다는 걸 이제 알게 됐고 그러면서 이제 소통을 하게 된 그런 친구들이고요 개인적으로 방송을 한다거나 이제 그런 친구들은 아니고 제가 개인적으로 알게 된 친구들이고 여태까지 이제 좀 연락을 했던 친구들입니다 소개해 드릴게요 진짜 진짜 <laughs> 까꿍 안녕하세요 엠 음, m t 지엠 là 지 ì chạy luôn hả em t 아, 어, 어, 이렇게 해서 두 명의 여인을 제가 이렇게 초대를 했고요 초대한 김에 또 우리가 맛있게 안껌 음, 아, 맛있게 어, 뭐 맛있게 식사를 할 수 있도록 이렇게 지원을 했습니다 상당히 고마운 친구들이어서 같이 이렇게 함께 하게 됐고요 자, 야. 뒤에는 스무 살이에요. 맞지? 할머니 또. đúng rồi 아, 할머니 뭐 또. đúng rồi 아, anh thật ra biết rồi. ừ. Em cẩn thận. Ừ. Hôm nay ăn nhiều nhiều ok. ok À, nhưng anh không có tiền. nhưng mà đúng Không sao, không sao hả? không sao Cô, cô tiền hả? Ờ, anh Suy Nhi ờ, mỗi ngày cảm ơn cảm ơn cảm ơn ừ. ờ, anh là người Hàn Quốc mà dùng em em hai người tất cả mỗi ngày cười cười ừ. Ừ. cảm không ơn. tại anh dễ thương đúng không 어, 뭐냐 진짜 진짜 진짜 예, 커피숍에서 일하거든요 이 친구들이 그리고 이제 베트남 커피숍이랑 가라오케에다 같이 운영하는 어, 그 리셉션을 맡고 있습니다. 그래서 이제 이, 여기 품위흥에서 살고 계신 한국인 분들에게 굉장히 좀 익숙한 얼굴일 수도 있어요. 네, 저랑 좀 개인적으로 친하게 지내면서 이렇게 초대를 하게 됐습니다. 이제 편하게 먹자. 아, Ăn ở đây bao giờ chưa? ở đây hả? Ờ. ở đây nhiều nhiều nhiều. Nhiều nhiều. Ờ. Ăn tiếp ở đây. Thích, thích. À. Ăn ngon. Ngon. Ngon, ngon quá. quá rất chắc ngon chắc chắn thằng ừ. chiến việt giỏi không giỏi giỏi nhất <laughs> ờ, giỏi nhất luôn ờ, anh anh anh học tiếng việt được bao lâu rồi không học chưa học chưa học ừ. là qua đây tự biết nói mỗi ngày ờ mỗi ngày ừ. giỏi lắm ờ. Ờ. anh thích việt nam không không you like việt nam do you like à, việt nam thích, thích việt nam không ừ. ờ bình thường bình thường <laughs> ờ. không phải anh dưỡng mà uh... bình thường mà học tiếng Việt Nam không phải anh anh thích nhưng ờ, chút siêu một chút người không tốt đúng rồi à, anh siêu gặp người người không tốt không thích à, dùng em em gái em, em gái. gái là tất cả thích người tốt anh suy nghĩ em người tốt ừ. mình tốt phải không tốt phải không phải phải hả chắc chắn hả chắc chắn chắc mà ok ok anh chị em anh sống ở ở đây 6 tháng rồi 6 tháng, ừ. anh nói quay lại không ở đây 6 tháng em kiếm hả em ở đây biết ừ, biết, ừ, ừ. ở đây chúng ta sao? chúng ta cắt bốn non ờ, uh, 6 tháng trước phải ờ, không đúng rồi lúc mà cái hôm mà ngồi ở quán cà phê này ờ là mình gặp từ à. lâu lắm rồi luôn á là 6 tháng ấy ờ à, à. à, anh là thay uống cà phê ờ sáu tháng trước 6 tháng trước ừ, nhớ hả nửa năm trước ờ. ờ trời ơi em không nhớ nhớ nhớ hả nhớ trời ơi anh sống ở đây rất vui rất vui yeah. 어. 제가 이제 개인적으로 주행하고 조금 연락을 많이 했었어요 왜냐면 이제 제가 항상 이 친구 같은 직원을 좀 바라고 있었거든요 그래도 그래서 제가 주행에게 좀 요청을 했었어요. 내 직원이 될 수 없느냐. 그래서 좀 자주 연락을 하고 그랬었는데, 뒤에는 어, 아직까지도 열심히 그냥 남의 집에서 일하고 있습니다. 또 중간에 틀어진 게 있었어요. 네, 다른 모습에 대해서 틀어진 게 있었는데, 그래도 제가 어, 좋은 사람이라는 걸 알고, 이렇게 어, 만들었습니다. 야, 야, 얘도. 얘도. 얘도. 혹시요? rất nhiều không phải Dễ thương nhiều dễ thương nhiều không không không không Ủa em biết yên hành Một chút Chút xíu có mà Coi phim Coi nên phim. biết xem phim Xem xem phim phim Hàn Quốc Nên biết một chút ờ, xem phim gì Xem phim nhiều phim Vô lắm. tình Rất nhiều nhiều lắm ờ, Many. nhiều lắm hả Nhiều lắm 아 오케이 오케이 맛있는 고기를 Em quay Không sao à, Anh muốn tập về Tập Anh không muốn Không muốn Lịch làm việc hôm nay Anh làm việc Ờ, mỗi ngày mỗi ngày ừ, nhưng hôm nay hôm nay không hôm nay không làm à em xem youtube của anh không nhiều có có không xem youtube của anh à? chưa xem youtube của hàn chứ youtube hay là nhiều phim nhiều phim youtube của anh đó ờ, youtube của anh rồi xem hả xem rồi, rồi. À? cookie ờ. cookie xem rồi hả à? xem rồi em biết em chưa chưa không biết hả không biết trời ơi em không có cơ mà không ta carbon sáu người, pha follow sáu niên rồi sau ờ, pha follow là sáu nít người. chúng ta gặp bún lớn anh có pha follow sáu nít người. sáu sáu niên tiếng Anh tiếng Anh English English six six thousand six thousand 6,000 À, thích sao lên 6.000 người giống như mà <laughs> <laughs> không phải hả à, sáu nghìn à, Nhưng mà Jackson uh, sao rồi sao rồi nhưng mà bây giờ 35 nghìn 35 nghìn Ồ nhanh nhở ừ, chút xíu nổi tiếng Chút chút ừ. Giỏi tiếng Hàn là gì? Giỏi Good giỏi good 좋아요 Trời ơi Ôi trời ơi rồi Thích ừ, thích Thích giống nhau Giống nhau Ừ. Wow. Anh đói bụng không? có nhiều nhiều một lần đến đấy à đúng không Nhất phần tuyển, anh ừ. tuyển được nhiều nhân viên chưa? Ừ. Chết táo Tất cả không, có không có Không ừ. có, rất khó nhân viên không có em nhà ở đâu quê quê Đắk Lắk Đà Lạt Đắk Lắk ồ Đà Lạt anh Đà Lạt du lịch rồi tới rồi lạnh quá Lạnh quá Đắk Lắk Ờ lạnh. đúng rồi lạnh Nếu mà mùa này thì lạnh ừ. bây giờ sống ở đâu ở Bên quận 7 Quận 7 bảy ừ. 맞습니다. 서비스가 해주죠. 관리 đẹp trai à? Anh của đẹp trai dễ thương dễ thương dễ thương không ai à anh dễ thương anh hả à? cảm ơn tôi Hàn Quốc khách chiên chiên biết được không có lâu lâu khách ồ bái cài hả ba bốn bốn bốn khách bốn bài bốn bài bài gì ta của bà bài gì được được tên bài gì tên tên là em không sai chúng ta sai <laughs> em nên dừng lại em nên dừng lại à. của ai bài gì ta kia sau một cô gái ờ. oh, một cô gái tu binh hoàng sơn đúng rồi đúng rồi vì anh thương em vì anh thương em thương ừ. cái bạn đó nghe nhiều quá thuộc <laughs> 주는 게막 나오나? 밑에 좀 먹고 lắm 거이? 람, Bây giờ? Ừ. Ờ, à, à mỗi người. nhà ờ, mỗi nhà hai người ờ, nhưng mà bây giờ ba, người, người. tới đâu ba người chuẩn bị nghỉ một tuần nữa một tuần nữa nghỉ đi làm make up ồ rồi <laughs> ồ không được thấy không được thấy mỗi ngày 또, 또 작별 인사네 아, 대박다, 진짜. 주변 사람이 다 떠나냐. 유이라는 친구는 메이크업을 이렇게 하고 있어요. 그래서 전문적으로 메이크업 아티스트고요. 이제 연예인이라든지 가수라든지 이런 친구들 좀메이크업 전문적으로 해주고 있는 친구입니다. 못 떠노아. 못 떠노아. 많이 해줘. 야야. ờ không có bye bye 어쨌든 또 떠나버리는 방송을 하게 되네요. 아, 이거 슬프네, 진짜. Sau này anh muốn đi du lịch ờ, quê nhân, quy nhơn ở Phú Quốc, quê ờ, phú nhân. quốc Ờ, em mới đi phú quốc Ờ, đẹp không? đẹp rất đẹp Wow. biển biển Em, con em Em du lịch ở đâu? huế đà nẵng kết thúc hả? trời 그럴 수밖에 없죠. 근데 나이가 한국으로 쳐도 이제 나이가 어린 친구들이니까 자금적으로 이제 여유가 있는 친구들이 아니기 때문에 여행 가는 건 쉽지가 않습니다. 그럼 탈란 뜨아. 좋아. 탈란 사와. 안 thích nào Bây giờ bạn biết ở đây. Ừ. Anh muốn quay video tất cả ở Việt Nam. Ờ. Ừ. Hiểu không? Hiểu. Tiếng Việt cũng giỏi. Không, giỏi. Rồi. giỏi. Cái nhá cái tư dạ, anh, anh thích massage, anh thích đi massage Không, quay video Quay đi Anh là bình thường, anh massage là bình thường Nhưng anh quay video massage nhiều à. Ở Việt Nam rất nổi tiếng massage ừ. Ủa vậy hả? Không, ở bên Thái á bên Nhưng Thái mà đối với là người Hàn Quốc là sang Việt Nam là nó anh muốn quay video là nói chuyện con gái nói chuyện em tên là gì em bao nhiêu tuổi ở đây làm việc bao lâu ờ ờ. người Hàn Quốc tò mò ờ tò mò con gái massage ờ à, anh quay video con gái massage ờ 호기심 많아가지고 tò mò mà À, hôm nay vui quá nhưng buồn chút xíu <laughs> em sai rồi Em sai rồi. Anh xin lỗi em lên <laughs> em nói xin lỗi anh Mia 오 <laughs> Anh cũng vậy. 이거 이거 다 먹었어? em lỗi hả? no À hỏi anh có bạn gái chưa trời ơi bạn gái hả? Ờ Ờ, bây giờ không cần bây giờ không cần ừ. Ờ À. Khi, khi nào cần khi nào có là khi nào có quên một, một tuần nữa một tuần à, anh muốn người tốt ờ. ừ, sau đấy anh muốn gặp người tốt ờ. ừ. muốn lấy vợ ở Việt Nam hay Hàn Quốc sau nấy cô ờ. vợ ở Việt Nam người Việt Nam được được ờ, ờ. anh đi du lịch nhiều mà anh sẽ gặp được nhiều không anh thích à, bây giờ anh thích một mình đi du lịch ừ. đi chơi đi khám phá uh, tất cả mình thích album mình nhưng sau đấy đi du lịch đi chơi tất cả muốn ờ, có bạn gái bạn đi cùng muốn có bạn gái ờ. Ờ, ờ, ờ. con em à, em ờ, bây hả? giờ con trai chưa còn nhỏ bạn trai không có hả ừ. <laughs> con em em có có có hả ồ chúc mừng chúc mừng con trai bao nhiêu tuổi à. Bánh tối Bánh bánh chay là đẹp trai không? Dễ thương, dễ thương Người Việt Nam hả? Ừ, Làm việc gì? Đi học, con đi học 그래 그래 이쁜 사랑하세요 그럼 뭐 화이팅 응, 밥을 먹고 커피숍에 갔는데 본인들이 내겠다고 또 남자들이 거의 내는 경우가 많은데 자기들이 내겠다고 하는 친구들은 많이 없어요 Rồi, mình đợi mình nước cứu qua dạ rồi 아 알아요 알아요. 아 오케이 오케이. 그 결국 너네가 원하는 대로 갈 거면서. Con gái 아 오빠 야베신. Ok 아 không phải thuộc là. Thuốc lá Ờ Xong cho Ok Ngồi ở đây nắng quá nha Ừ, tôi đã nói nắng, hát nắng nó nóng nè Nắng, nắng quá Nắng hả? à Nắng Hay <laughs> Chui vô lại đi Inside Ừ, chui Ok. inside đi <laughs> Sorry 괜찮아. 컴사. 괜찮아 괜찮아 괜찮아요. 컴사. Ờ, đường này nè 응. Đi đi đi đi 아메리카노. Americano 응. 감은 Uống cái chi? Sao vậy? <laughs> 저는 이렇게 공짜로 커피를 얻어 먹습니다 밥을 사줬더니 커피가 오네요 베트, 베트남도 있습니다 어, 이게 괜찮게 생각하는 사람들한테는 무조건 얻어먹는 게 아니라 한국 사람이라고 해도 베풀고 이렇게 할 줄 압니다 네. 와, 와. 너, <laughs> 어, 와. 진짜 잽띠로 이거. 가 에이, dễ thương mà 사진 잘 찍네 보여줘봐 사진 찍은 거 보여줘봐 쌤 나요? 오잘 찍었네 어 Hoàng Chiều cái này của không? Có Americano Americano Ủa, Americano Ủa, sao chứ anh chưa gọi hoài mà Không nhớ nhớ 자 그러면 우리 건배 한번 하고 어, 네. 다음에 또 즐거운 시간을 만들어 보겠습니다. 빠이빠이.